Các hãng lớn, thời trang lớn như LV Hermes dùng da epsom làm mặt chính và Kỳ Lăng sẽ dùng da epsom xịn sò này làm mặt trong thì hãy gọi hãy liên hệ với Kỳ Lăng hãy đưa ý tưởng hãy đưa mẫu cho Kỳ Lăng Kỳ Lăng sẽ thực hiện những ý tưởng những cái mẫu đó những cái ý muốn nó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy để bàn giao cho khách hàng bởi vì sản phẩm này đẹp không có chỗ để chê không có vấn đề gì để mình bàn luận về nó ngoài từ đẹp cả Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay một chủ đề về đồ da Kỳ Lăng xin gửi đến tất cả quý khách hàng Lại tiếp tục một siêu phẩm Kỳ Lăng dùng từ là siêu phẩm Bởi vì sản phẩm này đẹp không có chỗ để chê Không có vấn đề gì để mình bàn luận về nó ngoài từ đẹp cả đẹp từ dây khóa kiểu dáng mọi chi tiết cái logo đỉnh cao logo vương miện có đến 3 viên kim cương thiên nhiên logo đúc bằng khối đúc ra bằng vàng khối và thành phần vàng 18K au 750 3 viên kim cương bề ngoài bên ngoài đẹp là chuyện đương nhiên bên trong đẹp hơn nữa Bên trong toàn bộ được bọc được làm bằng da Epsom. Da này các hãng LV, Hermès cũng hay sử dụng. Các hãng lớn, thời trang lớn như LV Hermès dùng da Epsom làm mặt chính và Kỳ Lanh sẽ dùng da Epsom xịn sò này làm mặt trong. Sản phẩm chất lượng từ da cá sấu nhập khẩu. Da cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da, một trong những công ty lớn nhất thuộc da cho LV và những con cá sấu này được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da ở châu Âu mỗi con là một chuồng và đúng thời hạn ít nhất tối thiểu 2 năm và tại sao mỗi con mỗi chuồng là bởi vì để tránh có trường hợp là cắn xé lẫn nhau sẽ bị thèo lên da và thời hạn 2 năm tối thiểu là bởi vì để da đủ độ đẹp nhất và từng cái khóa tất cả mọi cái thì lúc trước thì lúc trước thì Kỳ Lăng cũng có một phiên bản rồi mà mẫu này là cũng y chang kiểu này nhưng khác nhau với điểm là à, chưa có gắn cái à, kẹp để mình đeo được và mẫu này là da theo bộ combo của Kỳ Lăng và điểm khác biệt giữa mẫu mới so với mẫu trước nữa là bên trong này Kỳ Lăng chưa có làm cái chỗ để sọ bút và bên trong Kỳ Lăng lót bằng da Togo một loại da b rất mềm và rất bền còn mẫu này chị Lan làm mẫu sổ bút rồi và da chị Lan làm bằng da Epsom rồi thêm một chi tiết nữa là dây dây cũng là da đó luôn và dây này có chức năng là để đeo và công năng sử dụng là có nút mình có thể tăng giảm để đeo phù hợp còn khi chúng ta không thích đeo dây thì chúng ta có thể gỡ ra như thế này cắt dây đi nhiều lúc mình đi uh, du lịch bình thường thì chúng ta cứ mang như vậy thôi bình thường thì chúng ta cứ uh, xách tay đi như vậy thôi vì đi nhiều nên chúng ta sẽ mỏi chân và hay cầm mỏi tay nữa nên là chúng ta sẽ gắn cái dây này vào để đeo đeo để mình đi du lịch cho nó thoải mái vì vậy kỳ lăng mới ra thêm góc option này để quý khách chọn và một số khách hàng một số quý khách lại thích đeo thôi mà lâu lâu mình đổi phong cách mình đeo hoặc là lâu lâu lâu mình cầm và đặc biệt đặc biệt của cái à, ví cầm tay này là mình có thể dùng được cho cả nam và nữ bất kỳ bất trai bất gái bằng nam bằng nữ gì ai đeo cũng được gọi là unisex dành cho tất cả mọi người đây cái khóa đây gài vào như thế này gài cái cạch là xong đồ cao cấp lúc nào cũng vậy và bây giờ kỳ lăng thử nha kỳ lăng là nam kỳ lăng mang thì kiểu này là kiểu unisex dùng cho nam và nữ nam nữ thì mình sẽ chọn màu da cho phù hợp nam mình sẽ chọn những màu da manly nữ mình sẽ chọn những màu da nhẹ nhàng và lạ nam cũng có những màu manly và lạ độc vậy đặc biệt cái con da này thì nó có phủ cái bột vàng lên trên cái da những cái đường kẻ nè phủ bột vàng lên rất là sáng chiếu nổi và đẹp Quý khách đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để chọn những mẫu da thuộc sẵn của các công ty thuộc da lớn nhất hàng đầu thế giới hoặc có thể là gọi qua hotline số điện thoại của Kỳ Lân hoặc là Zalo hotline 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân sẽ phục vụ gửi tất cả những cái mẫu da đã thuộc da có sẵn cho quý khách chọn lựa và lên mẫu thành hoàn thiện như vậy à, ví dụ như là ngoài cái túi sách tức là ngoài cái ví cầm tay này thì rất nhiều sản phẩm khác như là mũ mũ mũ da cả đà điểu luôn nè da cá sấu nè và giày giày dép những đôi dép rất là dễ thương vân vân vân vân vân vân vân vân rất rất nhiều tất cả những cái vật dụng những cái đồ thời trang bằng da và da cao cấp da của công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng LV Hermes vân vân thì hãy gọi hãy liên hệ với kỳ lân hãy đưa ý tưởng hãy đưa mẫu cho kỳ lân kỳ lân sẽ thực hiện những ý tưởng những cái mẫu đó những cái ý muốn nó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy để bàn giao cho khách hàng và để chứng minh cho lời kỳ lân nói là mẫu này được dùng được unisex thì kỳ lân mời một bạn nữ đeo thử cho quý khách xem Wow, rất là đẹp, rất xuất sắc, hoàn hảo, unisex Nam, nữ, ai cũng được, bất kỳ người nào, bất kỳ ai đều đeo mẫu này và rất phù hợp ở ngăn này thì trong này kỹ năng gồm có ngăn bên trong cùng thì công năng sử dụng chúng ta muốn bỏ gì bỏ à? giấy tờ tiền bạc bên hông kỹ năng thiết kế cố tình rộng rộng nha để kỹ năng có thể bỏ được điện thoại vào để được điện thoại vào và đây là đựng những cái đồ quan trọng mà hay bị rớt như tiền xu thì gió ha thì mình bỏ vào đây sau đó mình kéo lại dây kéo cao cấp phải kêu như vậy đó bên đây mình có thể để, để được tiền giấy tờ quan trọng và kể cả những chiếc điện thoại và ngoài đây là những cái ngăn để đựng những cái card visit hay ATM căn cứ công dân và Kỳ Lan thử bỏ cái điện thoại vào điện thoại này Kỳ Lan cũng dùng làm bắp lưng bằng da của Kỳ Lan nha ồ động thanh thang thoải mái vô tư một cái điện thoại ha rồi thêm cái nữa đi thêm cái nữa đây một cái uh, ờ, Virtu Active Virtu hot nhất cảm ứng của hãng Virtu wow hai cái điện thoại rồi bây giờ mình đứng uh, thẻ ờ, Visa đi ha và thẻ Visa thử một cái thôi thẻ Visa wow thoải mái rộng rãi vô cùng tuyệt vời và Kỳ Lăng à, sẽ bỏ cái cặp visit của Kỳ Lăng vào với nha Wow, rất là dễ, rất là thoải mái, rất là dễ dàng luôn, tuyệt vời Và Kỳ Lăng sẽ bỏ tiền, Kỳ Lăng sẽ bỏ tiền vào Thôi bỏ tiền vào đây đi cho nó chắc chắn Đó. Bỏ tiền vào cái ngăn này, kéo này nè Và bên trong này vẫn còn một ngăn đựng tiền nữa nè một ngăn đựng tiền hoặc giấy tờ ngăn này đựng tiền luôn một giấy tờ hoặc là không thích đựng hai ngăn thì mình đựng hai ngăn luôn hoặc là một ngăn này đựng tiền ngăn này đựng những vật dụng dễ rớt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mình gọi ở đây ok một lần nữa kỳ lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng kỳ lân luxury kỳ lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và để ủng hộ kỳ lân thì xin mời quý khách hãy subscribe đăng ký kênh youtube của kỳ lân cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới